Xin chào mọi người, mình là cụ Rùa. À. Đầu tiên cho phép Rùa chào mừng những người mới, gửi lời thân thương đến những người cũ và xin chúc mừng những người là người dương đã đến với kênh của mình. Hôm nay, chủ đề tiếp theo của mình là trả lời câu hỏi mà hầu hết 95% người chơi đều mắc phải. Đó là vì sao người chơi casino lại thua? Ok, Vâng, không làm các bạn chờ đợi lâu, mình sẽ giải quyết nó ngay bây giờ. Let's go. Bắt đầu với chữ số 1. Các bạn không biết tìm ở đâu, tìm ai là người cần đi học hỏi. Lý do gì để mình tìm học hỏi? Và chính các bạn không hiểu mình đi tìm cái gì thì các bạn chắc chắn sẽ không biết làm gì để thành công trong cuộc chơi casino này rồi đúng không? Vị trí số 2 là bạn không hiểu đúng về casino. Từ đó và có những hướng đi sai dẫn đến đi càng sai càng xa đó nhé và hậu quả thì các bạn biết rồi đấy tiền nạp thì mạnh mà tiền rút thì yếu ớt cho nên ta thấy được cái hướng đi cái cực kỳ quan trọng như thế nào nha tiếp theo là vị số 3 khi đi tìm và vận dụng phương pháp nhưng các bạn lại không hiểu hiểu cái phương pháp đó vì sao đúng vì sao không đúng hai cái đầu cứ nghĩ là à, à thì cứ chơi cứ thấy thắng lại xác định à là đúng thấy thua à là sai như vậy là sai nha thắng đúng thua đúng thì đó mới gọi là đúng nha các bạn của tôi nha vị trí số 4 xem bộ môn này đơn giản kiểu như là đi tìm một công cụ rập khuôn để các bạn nếu vậy thì công thức đó không nổi ai cũng đi phụ hồ đâu các bạn nhỉ cho nên tỉnh táo một tí nha. Vốn vẹn thì đã đến vị trí số 5 rồi. Vị trí số 5 mình muốn nhắc đến đó là cái tính quá cố chấp, tự gạt nhanh, một lần, cầu chuẩn. Ôi chào trời đất ơi, đây là cái nơi để biết người chơi này tâm lý không ổn định và thiếu hiểu biết về casino. Như vậy sẽ không bao giờ thắng đâu, hãy tin cho đi 100% đi, các anh em ơi. Đến với vị trí thứ 6 là người với người chơi mới vấp phải lớn nhất thất bại lớn nhất đó là cái gì bằng biết không nó không phải là người ta thua trên bằng cờ đâu mà là thua trong cái GTV e lần đầu bước vào nghề đó nó nhỏ nhỏ thôi không một người biết hết đấy cứ nghĩ chơi để lấy kinh nghiệm và kinh nghiệm làm thước đo để chiến thắng một sai lầm mà tăng nhà nát cửa đấy anh em nói rồi không nghe đừng bảo tôi sao không chia sẻ nha nhớ lấy giấy bút ra ghi lại lưu lại cho nhớ nha tiếp theo là vị trí số 7 người chơi ăn thua một ván cờ một ca một lần vốn game ôi thua ôi thua tôi thực sự là thua một ván mà sợ thì làm sao để chơi cả đời để ăn nghề đây cho nên ăn thua vậy là dở lắm rồi vị trí số 8 cực kỳ quan trọng đó là nên lưu lại số điện thoại của người chia sẻ 076 6 7 7 9 6 1 8 Nói đùa thôi qua chủ đề số 8 nào Vị trí số 8 là Người cố chấp bẻ cầu Không đợi cầu Theo cầu thì rất là tốt Nhưng không theo thì tâm lý rất dễ cay cú lắm đó Ở cái cay ớt đã cay thì các bạn biết rồi đấy khát nước thua chỗ nào đúc bồ chỗ đấy đúc xong ra đường mà ngửa tay xin tiền nha quý vị vị trí số chiến không thua kém phần quan trọng trước đó đâu nha các bạn nhớ lưu ý nghe và thấm cảm nhận vị trí số chiến không biết tính toán trước chơi vào trận đầu máy tính đa số cứ nộp tiền vào trận đầu tính vào trận đầu mới bước xử lý thì thôi xong cứ trận đầu còn tỉnh mà quý vị tính không ra thì vào trận đầu óc nó xây quần tính sau ra đôi khi nó vô lý mà các bạn xa bờ lại thấy có lý họ cùng là cái nỗi buồn chung cho những anh em xa bờ xin chân thành chia buồn vị trí số 10 tâm lý khẳng định chắc chắn ắt tất thua những người này khẳng định cố chấp cố chấp thì là quá cố đó vị trí số 11 người chơi chỉ biết làm sao để thắng không biết làm sao để thua muốn kiếm đồng tiền phải biết lãi lỗ và mới có lợi nhuận casino cũng vậy phải biết thắng biết thua và mới biết có lãi nha quý vị vị trí số 12 người xem nó là một môn, môn may rủi thì mãi mãi thua vì đã may rủi thì chẳng bao giờ tìm được phương pháp gì cả cứ đỏ đen mà này thì một ngày nào đó không xa đâu gần lắm sẽ trách cuộc đời bạc nhược như vôi và vấn đề số 13 là các bạn hãy xem các phần giới thiệu kênh và đọc rõ ràng cái phần dưới mô tả giúp cho mình nhé để nắm bắt hơn để nắm chắc hơn những kiến thức mình chia sẻ để không bỏ lỡ các clip nào khác tổng kết mình phải hiểu ta hiểu mình thì tâm trọng với tâm thắng em mọi người vào số clip nhớ đăng ký bấm chuông xin chào và hẹn gặp lại xin chân thành cảm ơn